âm mưu đại dương khi biển không còn cá ngày tận thế sẽ sớm xảy ra từ trước đến nay tận thế vẫn luôn là một trong những mối lo lớn nhất của toàn nhân loại nhiều người đã đặt ra những giả thuyết cho nguyên nhân dẫn đến đại thảm họa tuy nhiên có một sự thật ít ai biết đến là vào năm 2021 đạo diễn Ali Tabrizi đã ra mắt bộ phim tài liệu âm mưu đại dương tiết lộ một sự thật chấn động rằng nếu như âm mưu đại dương không bị ngăn chặn thì vào năm 2048 biển sẽ không còn cá. Khi đó không cần đến đại hồng thủy trỗi dậy, cũng không cần thế chiến thứ ba nổ ra, càng không cần địa từ đảo cực thì nhân loại vẫn bị diệt vong. Vậy điều gì khiến đại dương không còn cá nữa? Tại sao không còn cá thì nhân loại lại diệt vong và chúng ta nên làm gì để ngăn chặn thảm họa này cá voi chết con người chết trái đất nằm trong giải ngân hà là một tinh cầu xanh hơn 70% bề mặt được bao phủ bởi đại dương. Dưới sự che chở của biển, trái đất đã luôn tràn đầy sức sống. Ali từ nhỏ cũng vô cùng say mê đại dương luôn ước mơ lúc lớn lên sẽ được cầm lấy máy ảnh ghi lại cảnh đại dương tuyệt đẹp. Nhưng gần đây, khi có được cơ hội ấy, thì viễn cảnh lãng mạn đã hoàn toàn thay đổi. Mặt biển giờ đây trôi nổi vô số rác rưởi, thậm chí cá voi và cá heo cũng bị chết vì ăn phải nhựa. Hai sinh vật này vô cùng quan trọng đối với biển. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì hậu quả sẽ không thể lường. Ít ai nói cho bạn sự thật rằng cá voi và cá heo thường nổi lên mặt nước để lấy hơi. Trong quá trình đó, phân của chúng sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho các loài thực vật phù du trên mặt biển. Lượng carbon dioxide những sinh vật nhỏ bé này hấp thụ gấp 4 lần rừng Amazon, cung cấp lên tới 85% lượng oxy cho trái đất. Vì thế, theo Ali, một khi cá voi và cá heo chết thì con người cũng chết. Sau đó Ali quyết định bỏ tất cả các sản phẩm nhựa dùng một lần, đồng thời tích cực kêu gọi giảm sử dụng những thứ này. Anh nghĩ rằng đây là phương pháp tốt nhất để ngăn chặn thảm họa. Thế nhưng không lâu sau Ali đã bất ngờ khi xem thấy một bản tin. Nhật Bản xác nhận rằng họ sẽ nối lại các hoạt động đánh bắt cá thương mại, đồng thời tuyên bố rút khỏi Ủy ban đánh bắt cá voi quốc tế IWC. Hạm đội săn cá voi nước này đã đến Nam Cực thứ ba tuần trước Tokyo nói có ý định giết cá bất chấp lệnh cấm trên toàn thế giới. Ali không ngờ rằng cá voi bị nhắm đến có chủ đích bởi một ngành công nghiệp mà anh nghĩ chỉ có trong sách lịch sử. Càng không hiểu vì sao khi đã biết rõ tầm quan trọng của cá voi mà người ta vẫn muốn giết hại chúng. Ali bắt đầu nghiên cứu và phát hiện rằng đã có lệnh cấm săn cá voi quốc tế từ năm 1986 nhưng nhiều quốc gia vẫn hoạt động ngầm nhiều năm, mà khét tiếng nhất là Nhật Bản. Để truy tìm sự thật, Ali quyết định đến Taizhi, Nhật Bản, nơi anh đã chứng kiến những cảnh tượng như dưới địa ngục. Taizhi, địa ngục cá heo Tại Taizhi, mỗi năm có hơn 700 con cá heo và cá voi bị tàu đánh cá lùa vào bờ để giết Mặc dù trước khi đến đây Ali đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt thấy cảnh tượng cá heo bị giết hại, anh ấy vẫn không cầm được nước mắt, loài vật mà dường như ai cũng yêu mến. Thỉnh thoảng khi có tàu thuyền đi qua, chúng còn nhảy lên khỏi mặt nước thân thiện vẫy chào. Nhưng giờ đây lại bị tàu đánh cá dàn trận đuổi bắt. Cá heo non sẽ bị bán vào các bảo tàng đại dương với giá rất cao những con khác thì bị tàu đánh cá dùng gậy sắt đánh, ép di chuyển theo hướng xác định và sau đó sẽ là một cảnh tượng không ai dám nhìn, một cảnh tượng không khác gì địa ngục. Ali thì không thể làm được gì, bởi vì trước khi đến Taiji, một người trong tổ chức bảo vệ động vật đã nói với anh rằng chuyến đi này bắt buộc phải chú ý an toàn vì hiện nay Taiji đã bị kiểm soát bởi chính quyền địa phương. Nếu như quá vô trương, lo rằng sẽ phải ngồi tù. Lúc đó Ali còn nghĩ bây giờ là thời nào rồi, không làm chuyện phi pháp thì sao có thể bị vào tù được. Nhưng trên thực tế, nhóm Ali đã bị cảnh sát, mật vụ, cảnh sát diềm và cảnh sát biển theo dõi khắp nơi, rất khó để quay phim vụ việc. Điều này khiến Ali cảm thấy rất bất thường. Chẳng lẽ chính quyền địa phương chỉ vì không muốn có người quay cảnh cá heo bị sát hại mà quan tâm một cách không cần thiết đến vậy? Hơn một tuần trôi qua, Ali phải chứng kiến cảnh tàu đi ra, cá heo bị lùa vào từng tốp, bị bắt giữ, tàn sát hàng loạt, lặp đi lặp lại, nhưng vẫn không hiểu vì sao họ lại giết chúng. Hóa ra các ngư dân nói rằng cá heo là đối thủ cạnh tranh. Họ cảm thấy chúng ăn quá nhiều cá và nếu loại bỏ được cá heo sẽ có nhiều cá có sẵn cho họ bắt hơn. Liệu đây có phải sự thật hay không? Mang theo nghi vấn này, Ali quyết định đến cảng cá gần tai si nhất để tìm hiểu. Bất ngờ lọt vào đồ mối chuỗi thức ăn. Khi đến nơi, Ali bất ngờ nhận ra đây không phải là một cảng cá, mà anh đã vô tình lọt vào một thị trường buôn bán cá ngừ lớn nhất thế giới. Tại đây không chỉ có đủ loại cá ngừ mà còn có cá ngừ vây xanh, loại cá đắt nhất thế giới, cũng được mệnh danh là vua của các món sashimi. Mỗi con cá ngừ vây xanh thường có thể được bán với mức giá cao ngất ngưỡng hơn 3 triệu USD bởi vì chúng sắp tuyệt chủng. Dĩ nhiên, họ sẽ đổ lỗi cho cá heo rằng cá heo đã ăn cá ngừ và cả những sinh vật khác nữa. Họ lấy lý do này để giết cá heo nhằm thí mạng cho việc đánh bắt cá quá mức và rũ sạch mọi trách nhiệm sinh thái học. Ali được biết một công ty cá ngừ lớn nhất thế giới của Mitsubishi họ kiểm soát 40% số cá ngừ vây xanh có nguy cơ tuyệt chủng. Ali thắc mắc tại sao công ty lại săn bắt một loài tuyệt chủng và nó liên quan gì tới việc giết cá heo. Nhưng công ty đã từ chối mọi cuộc phỏng vấn, thậm chí yêu cầu Ali tắt máy quay và rời đi. Quay lại cảng cá, Ali tiếp tục phát hiện một bí mật khác. Hóa ra, cá ngừ không phải là loài giá cao duy nhất được đánh bắt – cá mập ở khắp mọi nơi và tất cả đều đang bị cắt vây. Nhưng Ali lại bị yêu cầu tắt máy quay lần nữa. Mặc dù vài năm gần đây, dưới sự nỗ lực của các tổ chức bảo vệ, người nổi tiếng, chính phủ, thị trường vây mập đã thu hẹp lại, nhưng khoản giao dịch vây cá mỗi năm đều đạt đến hàng chục tỷ USD. Điều quan trọng là cá ngừ và cá mập cũng đang suy giảm nhanh chóng có những loại thậm chí còn chưa đến 1% so với ban đầu. Có thể có người sẽ thắc mắc rằng cá mập đáng sợ như vậy, nếu không còn nữa thì chẳng phải sẽ càng tốt sao? Kỳ thực, thực sự không đơn giản như thế. Không có cá mập, không có nhân loại. Cá mập đứng ở vị trí tầng đầu trong chuỗi thức ăn. Một khi các loài trong tầng đầu bị diệt chủng thì tầng thứ hai trong chuỗi thức ăn do không còn kẻ địch nữa nên nhanh chóng sinh sản sau sự sinh sản nhanh chóng đó, các loại ở tầng thứ ba sẽ bị bắt sạch làm mồi và trở thành lớp đầu tiên bị tuyệt chủng. Rồi chẳng bao lâu nữa, các loại ở tầng thứ hai cũng nhanh chóng tuyệt chủng vì không có thức ăn. Kết quả cuối cùng chính là đáy biển không có sinh vật, mà một khi trong biển không có sinh vật thì con người cũng không thể tồn tại. Ngoài việc do lượng oxy sẽ bị giảm 80%, chuỗi thức ăn của toàn trái đất cũng sẽ bị mất cân bằng, tức là không có cá mập, không có biển thì cũng không có nhân loại. Theo thống kê, số lượng người không may chết do bị cá mập tấn công trên toàn thế giới mỗi năm chỉ có khoảng 10 người, nhưng trung bình mỗi tiếng lại có đến 11.000 đến 30.000 con cá mập chết trong tay chúng ta. Tiếp tục điều tra, Ali ngày càng tiến gần đến sự thật, đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy nhiều mối đe dọa hơn – anh phát hiện sở dĩ cá mập biến mất với tốc độ nhanh chóng như vậy không chỉ vì do khai thác vây cá. 40% tổng sản lượng đánh bắt cá là không mong muốn. Hóa ra, tàu đánh bắt cá thương mại thường sử dụng lưới phép bắt cá, khó tránh khỏi đánh bắt phải những loài cá ngoài mục tiêu, mà lượng sinh vật biển bị bắt ngoài ý muốn lại chiếm đến 40% tổng sản lượng đánh bắt cá toàn thế giới – cũng tức là trong tổng sản lượng cá hàng năm mà chúng ta đánh bắt thì có 40% là không cần đến. Hơn nữa, hầu hết những sinh mệnh này đều đã chết trước khi được thả lại biển và số lượng cá mập chết do đánh bắt nhầm rất cao, đạt đến 50 triệu con mỗi năm. Còn cá heo và cá voi thì khoảng 300.000 con. Nhưng điều kỳ lạ là chúng ta chỉ thấy có người đang kêu gọi đừng ăn vây cá mập nữa – mà lại không thấy có ai kêu gọi thay đổi phương thức đánh bắt cá hỗn hợp. Không những vậy, Ali còn phát hiện trong một tài liệu điều tra rằng hiện có tới 46% tổng lượng rác thải nhựa trôi nổi trên biển chính là lưới đánh bắt cá. Hiện nay đã có quá nhiều chứng cứ cho thấy trong quá trình đánh bắt cá thương mại đã sinh ra rất nhiều rác thải nhựa, hơn nữa chúng đều bị xả thẳng xuống biển. Điều khiến người ta kinh ngạc là 46% lưới đánh bắt cá này hầu như không có bất cứ tổ chức bảo vệ biển nào từng nhắc đến. Như thế mọi người đều ngầm phớt lờ đi. Trong các cuộc điều tra sau đó, Ali đã tiếp xúc với một số tổ chức bảo vệ biển nổi tiếng thế giới, nhưng hầu hết đều ngầm từ chối phỏng vấn. Hiện nay, tổng sản lượng đánh bắt cá toàn cầu hàng năm khoảng 27.000 tấn, tính ra mỗi phút giết 5 triệu con cá biển, là ngành có lượng giết chóc cao nhất Vậy tại sao đánh bắt cá lại trở thành ngành giết chóc đến như thế? Lưới phép, của máy hủy diệt đại dương Lấy đánh bắt cá bằng lưới phép làm ví dụ Hiện nay, sau khi lưới đánh bắt cá lớn nhất thế giới được thả ra, ít nhất phải cao bằng 3 tầng lầu, thậm chí một lần có thể quăng được 3 chiếc máy bay chở khách cỡ lớn. Bởi vì lưới đánh bắt vừa lớn vừa nặng, nó sẽ chìm xuống đáy biển, trở nên giống như máy cắt cỏ đáy biển – một khi lưới cá quét qua, không chỉ các loài cá bị bắt, mà cả san hô dưới đáy biển hay các sinh vật khác, tất cả đều sẽ bị tóm lấy. Theo thống kê, 97% san hô dưới đáy biển Florida và New Zealand đã bị phá hủy. Điều quan trọng là san hô không chỉ là môi trường sống của nhiều loài cá. Có báo cáo nghiên cứu cho thấy lượng carbon dioxide mà san hô và hệ thực vật trong biển có thể tích trữ đến 93%. Vì vậy khi san hô và thực vật biển bị cắt đi thì nghiêm trọng hơn rất nhiều so với chặt phá rừng mưa nhiệt đới. Hiện nay trên thế giới có khoảng 10,1 triệu hecta rừng bị chặt phá mỗi năm, tương đương việc mỗi phút cắt bỏ 27 sân bóng đá và chúng ta đang kêu gọi bảo vệ rừng. Nhưng lại không có ai nói cho chúng ta biết một sự thật hết sức nghiêm trọng rằng mỗi năm đáy biển đã bị lưới đánh bắt cá cắt đi tới 1,6 tỷ hecta mỗi năm, tương đương mỗi phút cắt đi 4.316 sân bóng đá. Dựa vào dự báo từ các chuyên gia nghiên cứu thủy sản toàn cầu, nếu hiện trạng này tiếp diễn thì đến trước năm 2048, đại dương sẽ không còn cá nữa, khi đó ngày tận thế cũng không còn xa nữa. Có thể một số người sẽ cho rằng điều này quá phóng đại, nhưng thống kê cho thấy những loài đã không còn đến 10% là rất nhiều – từ năm 1830, một thuyền cá có thể đánh bắt được 1 đến 2 tấn cá bơn mỗi ngày. Nhưng đến năm 2021, trong cả một năm, đội thuyền đánh bắt cá chỉ có thể đánh bắt được 1 đến 2 tấn cá bơn. Điều này đủ thấy được tốc độ biến mất của các loài cá dưới biển đã rất nghiêm trọng. Vậy thì rốt cuộc chúng ta phải làm gì để ngăn chặn thảm họa đấy? Ali cho rằng giảm sử dụng các sản phẩm nhựa một lần là khả thi. Không đổ rác thải xuống biển cũng rất có lý Tuy nhiên, cho dù toàn nhân loại có làm được như vậy, thì đại dương vẫn bị hủy diệt bởi sự khai thác quá mức của ngành đánh bắt cá vẫn tiếp diễn. Vì thế Ali gợi ý chúng ta đừng ăn hải sản nữa. Tuy nhiên phương án này liệu có khả thi hay không? Có lẽ vấn đề không đơn giản như thế, bởi vì nhiều ngư dân phụ thuộc rất lớn vào biển. Hơn nữa hải sản cũng rất quan trọng trong việc bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Vậy thì chúng ta nên làm thế nào? Mỗi người đều có góp sống thành bảo. Kỳ thực tất cả mọi người đều có góp sống thành bảo ở trong việc này. Trong chúng ta đây có người đổ tội cho cá heo là loài ghi hại để giết chúng một cách dã man. Có người ăn vi cá mập vì cho rằng nó tốt cho sức khỏe, chứng tỏ địa vị. Có người sử dụng lưới vét để giết đi 40% hải sản không cần thiết – thậm chí gây ra sự hủy diệt cho hệ sinh thái của đại dương và nhiều người cũng biết đến sự việc nhưng lại âm thầm không lên tiếng phải chăng chúng ta nên nhận lấy một phần trách nhiệm về mình gợi ý của ali cũng rất tuyệt vời có lẽ rất nhiều người trong chúng ta sẽ dừng ăn hải sản đương nhiên đối với những ai còn cảm thấy khó khăn trong việc này thì ít nhất chúng ta cũng không nên tự hủy hoại đi sức khỏe của mình và người thân tại sao lại nói như vậy phim tài liệu âm mưu đại dương cho biết vây cá mập thường được gửi đến châu Á, chủ yếu là Trung Quốc, làm súp vi cá, được xem là biểu tượng địa vị. Nó chả có lợi ích dinh dưỡng gì, cũng không có việc gì mấy. Và giá một tô có thể lên đến hàng trăm đô. Không những vậy, các nghiên cứu khoa học trên thế giới cũng đã phát hiện về cá mập có thể làm tăng nguy cơ mất trí nhớ vì có chứa hàm lượng quá cao độc tố thần kinh beta, ethylmanio methylamino L-alanin hay BMAA. Nhiều nghiên cứu trước đó khẳng định BMAA có liên quan chặt chẽ với chứng Alzheimer và bệnh về nơ thần kinh vận động. Ngoài ra, theo các nghiên cứu khác, ve cá mập còn chứa nhiều độc tố đặc biệt là magie và chì. Nếu ăn nhiều sụn cá mập thì sẽ bị ngộ độc chì và kim loại nặng. Chì và kim loại nặng sẽ từ từ ảnh hưởng tới não, gan, thận, da, niêm mạc và đặc biệt là xương khớp, điển hình là móng tay sẽ đen, da, lưỡi sẽ đen khi ngộ độc dị. Có lẽ đây chính là cách mà đại dương tự bảo vệ mình, cũng là đưa ra lời cảnh tỉnh đối với nhân loại rằng hủy hoại đại dương chính là hủy hoại con người, bảo vệ đại dương chính là bảo vệ con người. Đương nhiên, những ngư dân phụ thuộc rất lớn vào biển cũng sẽ biết nên làm thế nào khi đang đối mặt với nguy cơ diệt vong. Thượng đế ban cho con người trí tuệ để làm chủ trái đất thì chúng ta có quyền sử dụng đại dương nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm bảo vệ mạng sống của biển thứ quyết định sự tồn vong của nhân loại một người không thể thay đổi thế giới nhưng khi mọi người đều thay đổi thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn và quan trọng là mọi thứ đều được khởi xướng từ một người nào đó còn bạn bạn nghĩ mình nên hành động thế nào để ngăn chặn thảm họa diệt vong này